con biết bây giờ mẹ chưa tin con khi thấy mai đào nở vàng bên nương năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về nay em bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa ôi nhớ xuân nào vừa chơi yên vui nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng trong bánh trưng chờ trời sáng đỏ hay hay những đôi mã đào nếu con không về chắc mẹ buồn lắm mái tranh nghèo không người sửa sang khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân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 ôi nhớ xuân nào của chơi yên vui nghe pháo giao thừa rộn rã nơi nơi bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng trung bánh trưng chờ trời sáng đỏ hay hay những đôi mã đào nếu con không về chắc mẹ buồn lắm mái tranh nghèo không người sửa sang khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân đàn trẻ thương ngày chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới ba ngày xuân đi khoe xóm riêng con biết không về làm chờ em trông nhưng nếu con về bạn bè thương mong bao lửa trái cùng trao xuân chiến trường không lẽ riêng mình êm ấm mẹ ơi con xuân này vắng nhà bao lửa trái cùng trao xuân chiến trường không lẽ riêng mình êm ấm mẹ ơi con xuân này vắng nhà